kiếm cái máy đánh bảng xíu thật chỉ để xong ngày máy lập trình hết chẳng làm đếch gì cả không mà lộ liễu Đấy, thao tác theo máy đánh rất chuẩn mới phát cả 10 không cần à, lên bài vẫn biết mình thắng à, hôm nay mới lấy lương đang làm văn liêng thì đủ thằng em à, chơi văn liêng à, máy đánh bài mới thửa được anh em ạ Đấy, máy đánh bài mới thửa được bây giờ thì vào trò chơi xong rồi rủ nó đánh liêng dùng máy đánh bài đánh quay máy đánh xịn lắm đánh rất chuẩn Đấy, tí nữa ờ, thì máy đánh bài xong rồi đủ thằng em đánh riêng thì vật nó mấy đồng cái Đấy. chắc chưa hai người thôi kêu nhà không có thì làm ba không có hai người được cài máy ăn cài máy xong xuôi tí nữa lũ nó đánh em ơi xin riêng không ừ đó đây là mày bán liêng cái ừ. ngồi chơi em và chơi trong này xuống cửa bao nhiêu nhỉ gà gà bao nhiêu đây gà dạ. triệu đi anh em có mấy anh em với nhau rồi rồi tiền lương công ty mới rẻ toàn tiền lẻ rồi vậy bao tiền đi Tính tiền luôn nhỉ một hai ba năm sáu bảy tám chín mười Bắt đầu chia ai toán hết luôn này ừ, Âm tải luôn nhỉ Ai đấy Ok, em làm âm tải đi ừ. À, em vào em vào trước nha vâng. chia lên bài chơi hết tiền thì nghỉ nha hai trăm từ anh em tí à, em tẩy đến đầu luôn à ừ, hai trăm hai trăm vâng. vậy là em à, bốn trăm đúng không ba trăm cân cái 400 này cân mở rồi còn anh 300 trăm mở nhá hai trăm nữa là mở đi ừ. em lên bài đi <coughs> bốn điểm thôi ui giời tròn đầu này 8 điểm tám điểm của anh của anh hết rồi Rồi là bắt sống con gà rồi Con gà hả? Lâu lắm anh em mình ngồi với nhau nha ít người nhỉ này ít chân nhỉ các anh em chưa về hôm đâu lúc đông vậy <coughs> à, anh tẩy nhé à, anh em tẩy kìa anh cứ âm tẩy à, năm trăm đây 500 à ừ. tính nhỏ thôi cả chợ âm trăm à. alo vâng em về đâu rồi anh em ở cái đình à một ba trăm ba đình em mấy đình anh chuyển thắng em không vâng, vâng thì khi nào có đâu thì em thôi em nhé để em biết nhé vâng bao nhiêu đây 500 thừa 500 trăm. thừa vận quá nhỉ Bảo Vậy là cân âm tẩy à? Ờ, ừ, tụi em 500 chú cả 1 triệu nữa 1 triệu thì nếu mà triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu có điểm thì cứ tố lên anh chưa từ nhìn bài nhé anh âm tẩy biết như là được anh thừa 500 triệu rồi rồi vào triệu à vào anh vào triệu đấy thì cần anh vào 500 chứ anh cứ cân ấy, anh cân hay là tố thì kệ thôi anh từ từ thôi anh em cứ nhận lương nó nhỏ hơn anh chưa nhìn bài nhưng thôi anh vừa thôi anh vào triệu nữa cân này ừ. cân à vậy em vào 500 nữa cân ok cân ừ. lần nào cũng à, chết rồi sao ở trên đấy nhìn bài đâu không phải một tỷ thì sao cần nha ừ. ba điểm nhìn nhầm bài năm mười mười gì nhìn nhầm bài này Ôi, có năm điểm, điểm. ôi <laughs> năm điểm ăn cả làng này đây nhỏ mà tiếc nha thầy tính lại cho tiền gọn hàng không anh em ra tiền đây nãy giờ chỉ ngồi đóng gà thôi triệu nữa là gì bao tiền hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đấy con tạch năm trăm nhỉ cứ nhỏ nhặt thôi đánh dạ. bài đọc có khác năm năm trăm biết rồi anh kỹ thuật của anh ừ. tính anh là tính to vui vẻ nha con cùng làm với nhau anh to năm trăm à ừ. Vì sao anh? Bỏ bỏ Anh trên bàn để các chú nhìn thằng Tránh nhận với cái à? Ừ. Cân này Sẽ một ừ. cái Cân này bằng là tâm một cân luôn Nhà nãy giờ chỉ nhẽ đổ suốt ừ. này Đấy Chú ngửa lại đi Em uh, 88 3 điểm 7 3 điểm 3 điểm Chắc 4 điểm rồi Ui, 8 Ui, điểm, điểm. điểm. Cho anh đỏ thế Họ ờ, vào ra đi em hai bốn năm sáu bảy tám chín bảy ok Dòng Phan đóng ba chân gà đi mất ờ, chục triệu rồi anh thì cứ bình tĩnh đánh anh mơ kia rồi bây giờ đánh to nhé một triệu đi hai ba âm sảy triệu rồi năm sảy triệu suy nghĩ hết nhỉ tám chín mười anh đang vây đỏ mà anh có bài đây cho các chú lên bài nhìn bài rồi anh chưa nhìn bài chứ là hai triệu tiền của chú cả các chú chứ anh lấy làm gì đâu đấy cũng theo cân một cân à đấy theo một cái 2 triệu Để dạ, anh vào triệu cân à 2 triệu cân đấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 triệu đây đĩa bổ gà <laughs> nào anh em à, vào đây cân hết với nhau nhỉ chả gì phải sợ này bài đi trả lên trước đi bao điểm 3 điểm à 3 điểm thua rồi 4 điểm này 9 điểm nhà này này đỏ thế nhở thế này hả anh nhỉ nãy giờ toàn đi anh em mình nhỉ anh đi làm gì đâu à, ừ, để anh em chia à. ra gì nhá ừ, à. dạ. con này đánh đỏ thế à chắc từ hôm hôm nay được đỏ hôm chú bạn anh suốt này hôm nay thì anh cứ cứ ảnh cứ ảnh nhé thắp hương trước rồi đánh đánh anh, anh em lên bài đây mình sẵn tiền nhé chắc là hôm nay cá được khá đây lương anh em là hai chục triệu rồi tới không anh cái gì để ờ, xem xuống bao nhiêu à, xuống một triệu tiền mất bây giờ cứ mãi thôi <laughs> nhiều tiền quá quên bốn năm sáu bảy tám chín mười không tầm triệu này anh theo này chết anh em mất rồi tính nhỏ thì đúng triệu thường triệu hai triệu à em ờ, âm tẩy là em ấy cân âm tẩy là bao nhiêu đấy xuống bao nhiêu đấy xuống hai triệu là cân hai triệu cân à hai triệu nữa à hai nhà đánh đấu với nhau thôi sáu bảy tám chín mười cân chú đi không là anh cân mở về đi anh anh cái mà đấy ba điểm Ui. Không hai bảy điểm. bảy điểm. Cái bài này thế nào ấy? Thật bài này sao nhỉ? Anh cứ xuống một Tiền vậy nữa. Em xuống tiền này. Thấy rồi anh bảo em không bán nào hơn 5 điểm, tiền không. Giờ chỉ bảo nhá. Đây rất đẹp mà. Ok. Nào em cũng à, bao triệu này chơi giải trí tí mà đau hết cả đầu thế này hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một triệu này bỏ Đấy. đi em tôi bỏ bỏ 2 triệu thừa 1 triệu này là anh vào thêm hai à? cân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, xuống đây Đấy, mở bài chứ, 6 điểm ấy Ui, 7 điểm Sơn Cái nhè Anh em mình ấy xem Mà có điểm Vẫn bị đè à? Tài thật Anh em kiến đây Yeah, dạ, cái bài từ tiếng Anh vẫn chú là chết rồi đánh thế này thì hỏng mất được tí tiền lương nào Mỗi đứa lại ít máy thì hết tiền rồi ờ thêm một triệu này cân em cân đi không cần xem bài luôn kìa chỉ đánh bỏ mà gì kéo bây giờ cứ vậy ông đẩy thôi nhỉ bỏ anh nói vậy đi cần gì phải xem đâu thừa thêm một này anh vào hai cân anh vào hai hơn vài triệu vào hai cân em vào em vào mấy giờ là 2 triệu thêm vào 3 thì anh thêm 2 triệu này vào thêm 1 triệu này em muốn cân thì em vào 1 triệu không cân thì cân xem điểm này ừ. cho xem 5 điểm zero 8 điểm 9 đô Ui trời ơi ông anh đánh tầm 8 9 điểm Ông anh này đánh sợ nhỉ Vào vào vào tiếng đây Vào ra đây Đèn thế Mang đi gần hết rồi triệu này triệu đóng vàng thì bán này nhớ nghỉ thì anh em thấy tiền này rồi triệu này triệu này đây xuống mặt tay này chẳng nó hiển khi hai triệu triệu thừa triệu <clears throat> anh nhìn cứ gần cân mà hai triệu anh ông anh âm tẩy mà cân tẩy từ hai triệu cân biết rồi hết tiền Đấy, anh vào thêm triệu để cho mở bài không hết tiền đánh tôi lưu thì đâu tiền cuối nhá ừ. tiền cuối vào cân đi cho anh em đánh chừa hai này thì là hai kìa thì là anh trong thì đi về anh vào thêm chỗ nào anh bao nhiêu triệu thôi à ba vào uh, ờ, 3 triệu à, ra triệu anh đủ này đi vào nhé em báo 1 triệu đấy nha ừ. cần đấy em vào bài đi nên em thua rồi 4 điểm mấy điểm em đây 4 thua sơn sơn vào màu CPK <laughs> Khiếp. Ôi, một triệu anh cho chú. Cảm ơn chú nhá. ơi anh đánh thế. Tháng lương của em đi vay mất rồi. Khoảng bốn trăm đi xe ôm về này. Sợ thật à, anh đánh sợ đấy. Đánh vui là ký luôn. Thôi, anh em nghỉ đi, nghỉ đi. Anh em nghỉ nhá. Ừ, đánh vậy thôi vui vẻ đi thôi. Mai đánh lại nhá. Ừ. Này, phải gỡ lại này. Người đen vậy. thôi anh ngồi đây chơi nhé anh em về đây anh em về đây con lên ra con lấy của anh chú đây trả cho chú tiền đây cũng mà chơi rồi có chuyện gì ấy trời ơi chuyện gì anh em vào trong ừ anh em thấy chưa kiếm cái máy đánh bài xíu thật chỉ để xong người máy lập trình hết chẳng làm đếch gì cả không mà lộ liễu đấy thao tác theo máy đánh rất chuẩn mới phát cả 10 không cần à, lên bài vẫn biết mình thắng Đấy. đánh phía đánh máy đánh bài đánh ba cây đánh liêng đánh sâm đánh phỏ hay đánh chung tất cả các trò bài lá kể cả là sâm lốc Đấy. hay là đánh chỉ tố anh em đánh cực sướng luôn cứ dùng máy anh bài làm đánh đánh không hề tang luôn à, chào anh em nhé